Dùng hết 10 hũ kem trộn cũng không trắng bằng tắm với dầu dừa 7 ngày. Bạn ước muốn có làn da trắng mịn, đừng chần chừ gì nữa mà hãy thực hiện ngay công thức dưới đây. Trừ số ít chị em thích làn da nâu nóng bỏng thì hầu hết mọi người đều mong muốn có được nước da trắng hồng sáng mịn. Đó cũng chính là lý do ngày càng có nhiều spa mở ra, mỹ phẩm kem trộn tràn ngập khắp nơi. Song song với những phương pháp sử dụng hóa chất như vậy thì việc da bị kích ứng, bào mỏng là điều dễ hiểu. Thay vì phải bỏ ra một số tiền khá lớn lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro đến thế thì tại sao bạn không sử dụng cách làm tiết kiệm và đặc biệt an toàn ngày nay nhỉ? Nguyên liệu cần chuẩn bị: dầu dừa, bột đậu đỏ, sữa chua hoặc sữa tươi không đường. Cách thực hiện: Bước 1: bạn trộn đều 1 phần 2 bát nhỏ bột đậu đỏ với 2 thìa cà phê dầu dừa, từ từ đổ sữa tươi sao cho hỗn hợp có dạng sền sệt. Bước 2. Bạn tắm qua người với nước ấm, không dùng nước nóng trên 44 độ C để làm ẩm da, giúp lỗ chân lông giãn nở tối đa. Tiếp theo bạn thoa đều hỗn hợp lên. Bước 3. Massage nhẹ nhàng trong khoảng 10 phút để dưỡng chất thấm sâu vào da, tập trung tại các vị trí đen sạm, chai sần như khuỷu tay, đầu gối, mông. Đây là bước làm quan trọng nhất để giúp da trắng lên hiệu quả, do đó bạn cần thao tác kỹ càng và đều. Bước 4. Sau đó bạn ủ thêm 5 phút nữa rồi tắm lại với nước mà không cần sữa tắm. Áp dụng liên tục trong một tuần, bạn sẽ thấy làn da mềm mại và lên tông rõ rệt. Vào các tuần kế tiếp, bạn giảm xuống còn 2 đến 3 lần một tuần để duy trì độ trắng mịn. Công dụng Bột đậu đỏ giàu vitamin A, C, D, E, B6, B12 cùng nhiều khoáng chất khác giúp nuôi dưỡng da sáng đẹp từ ngoài vào trong, tẩy sạch tế bào chết. Sữa tươi cung cấp độ ẩm thiết yếu giúp da luôn mềm mại, không bong chóc hay thô ráp. Đặc biệt hơn, công thức này kết hợp với dầu dừa làm tăng quá trình dưỡng trắng, chống lão hóa siêu tốt, kích thích tái tạo da mới hồng hào và khỏe mạnh hơn, đồng thời bảo vệ da tránh khỏi tác động xấu từ tia UV, bụi bẩn môi trường. Bạn vừa xem xong video, dùng hết 10 hũ kem trộn cũng không trắng bằng tắm với dầu dừa 7 ngày. Trị mụn sáng da, tất cả nhờ giấm táo. Sâm táo được ca ngợi như một loại nguyên liệu tự nhiên rẻ tiền mà cực kỳ hữu hiệu cho những vấn đề của làn da như mụn, thâm, lão hóa. Tất cả là nhờ vào tính năng cân bằng độ pH cho làn da. Các lớp biểu bì làm việc hiệu quả nhất khi da có tính axit nhẹ, độ pH khoảng 5,5. Khi tính kiểm tăng lên, da trở nên khô và nhạy cảm, bạn thậm chí có thể nổi tràm, đồng thời da cũng có thể bị viêm, nhăn nheo và bị trùng. Bạn mình trước đây bị mụn khá nhiều, mà đã có mụn là đành vài tứ phương, món gì cũng từng kinh qua, ấy thế mà vẫn không hết. Càng xài da càng nhạy cảm và dễ dị ứng, tội còn bé. Sống dã suốt 2 năm trời, cho đến lúc nó đành ngậm ngùi dẹp mỹ phẩm qua một bên và về với thiên nhiên cho lành thì phép lạ đã xảy ra. Xài hết hai chai giấm táo là da nó đẹp luôn, mụn biến mất, lỗ chân lông nhỏ lại, da thì trắng lên, những nốt mụn nay chỉ còn thâm mờ mờ thôi. Mình gặp nó hàng ngày mà còn ngạc nhiên vì thật sự là da nó đẹp lên theo từng ngày luôn ý. Cũng bắt trước ra siêu thị mua giấm táo về dài giống nó, tiện sưu tầm được vài công thức. Post lên đây cho nhớ và để chia sẻ với cả nhà luôn. Cả nhà có thể tự làm giấm táo hoặc mua ngoài siêu thị với giá rất phải chăng, mua một chai to oạch xài lâu lắm mới hết. Toner giấm táo trị mụn Nguyên liệu giấm táo Cách làm Pha một phần giấm táo vào 3 phần nước rồi để vào một cái chai nhỏ Dùng cho da mỗi ngày từ 3 đến 4 lần sẽ giúp da giảm nhờn và xe lỗ chân lông hiệu quả. Toner giấm táo trà xanh Nguyên liệu Giấm táo và trà xanh tươi Bước 1 bạn chọn lá trà xanh tươi, non, đem rửa sạch rồi cho vào bình thủy tinh có nắp, đổ nước sôi để trong vòng 15 phút. Bước 2, đem chắt nước trà xanh và trộn với giấm táo theo tỷ lệ 1, 1. Trong trà xanh có tính diệt khuẩn cao sẽ giúp bạn đánh bay lũ mụn và cho bạn một làn da mịn màng trông thấy. Mặt nạ ngủ trắng da Nguyên liệu 3 thìa giấm táo, 1 thìa mật ong, 1 phần 3 lọ kem Johnson Baby Cách làm Trộn các nguyên liệu lại với nhau, dùng thìa nhỏ đánh kỹ đến khi hỗn hợp đặc sánh mịn Sau khi rửa mặt sạch, bạn thoa đều mặt nạ giấm táo lên da mặt và cổ với loại mặt nạ này, bạn yên tâm để qua đêm mà không phải lo lắng về tác dụng phụ vì nguyên liệu rất an toàn và tốt cho da, sử dụng 2 lần một tuần. Công thức tắm trắng 1 Nguyên liệu, giấm táo, nước trà xanh Cách làm Pha dầm táo với nước trà xanh theo tỷ lệ 1 1 Khuấy đều hỗn hợp này, sau đó thoa lên toàn thân, massage nhẹ nhàng trong 20 phút rồi tắm lại bằng nước sạch. Thực hiện 3 đến 4 lần một tuần, bạn sẽ có làn da tươi trẻ, mịn màng, trắng sáng hơn nhiều các dưỡng chất có trong hỗn hợp tắm trắng này thẩm thấu sâu vào da giúp nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh. Ngoài ra bạn có thể hòa dầm táo vào bồn tắm hoặc hòa dầm táo vào nước để rửa mặt Thực hiện hàng ngày, kiên trì trong một thời gian, các dưỡng chất có trong giấm táo sẽ nuôi dưỡng làn da của bạn trắng sáng, khỏe mạnh, mịn màng hơn. Công thức tắm trắng 2 Nguyên liệu Giấm táo, nước sạch, dầu ô liu Cách làm Trộn đều giấm táo, nước sạch và dầu ô liu theo tỷ lệ 1, 1, 2 Thoa hỗn hợp này lên toàn thân, massage da nhẹ nhàng, thư giãn trong khoảng 20 phút rồi tắm lại bằng nước sạch Dầu ô liu cung cấp độ ẩm cho da, nuôi dưỡng giúp bạn có một làn da mịn màng, tươi trẻ hơn. Kiên trì thực hiện 2 đến 3 lần một tuần, kiên trì trong một khoảng thời gian 1 đến 2 tháng, bạn sẽ bất ngờ với làn da trắng sáng tự nhiên. Khoảng 2 tuần nữa em sẽ báo cáo kết quả với cả nhà nhé. Chúc cả nhà dưỡng da đẹp. Bạn vừa xem xong video trị mụn sáng da tất cả nhờ giấm táo 6 công thức làm trắng da từ trứng gà cấp tốc 1. Lòng trắng trứng gà Lòng trắng trứng gà có công dụng làm săn chắc da một cách tạm thời. Trong vòng 1 giờ sau khi đắp mặt nạ, da mặt của bạn sẽ trông rất rạng rỡ và săn chắc. Mặt nạ lòng trắng trứng gà này phù hợp với mọi loại da, nhưng các bạn có da dầu sẽ cảm thấy công dụng của nó nhiều hơn vì nó có khả năng hút dầu tốt. 2. Lòng đỏ trứng gà có tác dụng nuôi dưỡng, giữ ẩm và làm mềm, mịn cho da. Bên cạnh đó, mặt nạ còn có công năng khiến làn da của bạn trở nên sạch và tươi tắn hơn. Trong trứng gà có chứa rất nhiều vitamin A, chính vì thế đắp mặt nạ trứng gà sẽ giúp bạn ngừa mụn. Kết luận, lòng trắng hay lòng đỏ đều có tác dụng dưỡng ẩm, làm da mềm mịn, săn chắc. Theo các chuyên gia, bạn nên đắp mặt nạ lòng trắng trước trong khoảng 15 phút, sau đó rửa mặt sạch và đắp tiếp mặt nạ lòng đỏ để da có thể hấp thụ hoàn toàn dưỡng chất. Ngoài ra các bạn cũng có thể kết hợp các công thức dưới đây để có làn da trắng hồng hoàn hảo. 3. Trứng gà cộng mật ong cộng dầu ô liu Trứng gà dầu ô liu có tác dụng dưỡng ẩm, làm sạch, làm trắng tự nhiên, giúp da mịn màng, khỏe khoắn. Mật ong có công dụng kháng viêm, kháng khuẩn, trị mụn cực hiệu quả. Công thức 1 phần 2 muỗng cà phê dầu ô liu, 1 muỗng cà phê mật ong, 1 lòng đỏ trứng gà. 4. Trứng gà cộng sữa tươi Trứng gà sữa tươi có công dụng dưỡng ẩm hiệu quả, làm mịn da, giúp da sáng hồng tự nhiên. Công thức: trộn một lòng trắng trứng gà, hai muỗng cà phê sữa tươi không đường, sao cho được một hỗn hợp có độ dệt vừa phải. Đối với làn da khô thì cho thêm một muỗng cà phê mật ong, da nhờn thì cho vài giọt chanh. 5. Trứng gà cộng sữa chua cộng vitamin E. Sữa chua có tác dụng dưỡng ẩm, phục hồi da chết, giúp da mịn màng, sáng hồng. Vitamin E có tác dụng tái tạo các tế bào da, giúp các mô trên da tránh được sự oxy hóa, giúp làm chậm quá trình lão hóa và dưỡng da hiệu quả. Công thức: một lòng trắng trứng gà, hai thìa sữa chua không đường, hai giọt dầu ô liu, hai giọt vitamin E. 6. Trứng gà cộng tinh bột nghệ. Nghệ đã tách tinh dầu, tốt cho da và không gây nóng. Tác dụng của tinh bột nghệ trong làm đẹp là rất lớn, với thành phần chính là cumin quý giá, hợp chất chống oxy hóa mạnh, chất chống viêm, diệt khuẩn nên có khả năng đẩy lùi các sắc tố melanin dưỡng trắng da, cải thiện dấu hiệu lão hóa da, điều trị nám, trị tàn nhang, trị mụn, trị sẹo hiệu quả. Công thức: một lòng đỏ trứng gà, hai muỗng tinh bột nghệ trộn đều. Chúc các chị có làn da trắng hồng như ý nhé. Bạn vừa xem xong video 6 công thức làm trắng da từ trứng gà cấp tốc. Xóa sạch nám da và tàn nhang bằng rau mùi Thay vì chỉ dùng rau mùi nhằm tăng hương vị cho những món ăn hàng ngày của mình, nếu bị nám da bạn hãy tận dụng loại gia vị này để nhanh chóng có được làn da mịn màng, loại bỏ mọi tì vết. Rau mùi trị được nám da là bởi nó chứa nhiều vitamin, khoáng chất và tinh dầu rất tốt cho da, hỗ trợ quá trình điều trị tàn nhang hiệu quả. Cùng bắt tay thực hiện hai công thức trị nám da bằng rau mùi qua video dưới đây các bạn nhé. Rửa mặt bằng nước rau mùi bạn lấy một nắm rau mùi tươi, đem đi rửa sạch và đun với nửa lít nước trong 5 phút. Mỗi ngày hai lần lấy dung dịch thu được rửa mặt, vừa rửa vừa massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất có trong rau mùi có thể thẩm thấu sâu vào da, kích thích tuần hoàn máu và thúc đẩy quá trình điều trị nám diễn ra nhanh hơn. Đặc biệt rửa mặt bằng nước rau mùi còn giúp làm sạch những bụi bẩn cùng bã nhờn tích tụ trên da và ngăn ngừa mụn xuất hiện. Đắp mặt nạ rau mùi với cách này, bạn lấy rau mùi tươi đem đi xay hoặc giã nhuyễn. Sau khi rửa mặt sạch bằng sữa rửa mặt, bạn lấy tấm Gạc y tế bỏ rau mùi vào, đắp đều khắp mặt. Khoảng 15 đến 20 phút thì rửa lại, thực hiện mỗi tuần 2 đến 3 lần, vùng da bị nám, tàn nhang sẽ dần sáng màu và mềm mịn hơn. Mặt nạ rau mùi và nước ép chanh Bên cạnh đó, để tăng hiệu quả trị nám, bạn có thể kết hợp cùng với nước cốt chanh, do chanh chứa hàm lượng vitamin C, cùng cao, cùng tính oxy hóa mạnh nên rất tốt cho da nám.